Đèn flash đung đưa đi ạ Thưa quý vị thân mến, một cột mốc quan trọng năm mươi năm, Từ ngày mùng bốn tháng 5 năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai Và ngày mùng bốn tháng 5 năm hai hai nghìn mươi hai, Một số mốc vô cùng quan trọng Có thể nói là một nửa đời người 50 năm Một hành trình mà tất cả chúng ta ở đây ít nhiều gì Chúng ta đã cùng đóng góp được những công lao to lớn để cùng uh, thêm cho sự phát triển của trường cao đẳng Hà Nội Ngày hôm nay chúng ta đang cùng với nhau tại đây Chúc mừng sinh nhật cho năm 50 năm Hãy hát vang lên để lớn cho em điệu Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday my happy birthday to you Thank you. bây giờ nhiệm vụ của hai người nói như sau hãy trả lời câu hỏi của mc bằng giọng nữ được chưa ai trả lời nữ tính nhất dịu dàng nhất mà phải nói là thương tha nhất người hôm đó nhất được chưa bây giờ người đầu tiên chị cho hỏi chị tên là gì và rất là đẹp và bây giờ à, chị Ngọc sẽ nói một câu gì đó để cho mọi người một lát nữa cổ vũ cho mình đi nếu như mà không có câu gì để bảo mọi người cổ vũ cho mình thì chúc mọi người một điều gì đó đi chúc mọi người sinh như ngọc sinh như ngọc vâng, à? xin cảm ơn người có mơ mộng ngọc đó đến điều hôm thứ hai phải nói là hàng cô hay hai người mẫu này vừa rồi đã trải qua cùng vấn đáp rồi nhiệm vụ của hai người mẫu này cho em hỏi cho em hỏi khán giả về dưới hai người mẫu này đã đủ tươi chưa ạ cười đã tươi chưa ạ bây giờ em xin phép sẽ cùng đưa hai người mẫu này một cô đặc cụ đặc biệt hơn nữa và như chúng ta đã biết là từ năm 2020 21 là đại dịch đúng không ạ và chúng ta đã phải gắn liền với chiếc khẩu trang nhưng bây giờ chiếc khẩu trang này bây giờ xin mời hai người vô sẽ cùng đeo chiếc khẩu trang này lên ạ. Vâng, xin mời. À, xin mời uh, vua Hùng sẽ giúp ạ. Vâng. À, xin mời. À đây để vua Hùng sẽ giúp ạ. Vâng, em sẽ giúp. của mình được chưa làm sao nhảy xuống quá rơi hàng lắp lại <laughs> một bên lệch một bên cúi rồi ờ, bây giờ đi sau được chưa <laughs> bây giờ sẽ đến một phần vô đặc biệt đó là phần chấm điểm cho hai người mẫu này khi em chỉ tay tới người mẫu nào thì quý vị ở phía dưới sẽ là ban giám khảo những chàng vỗ tay của quý vị sẽ là số điểm dành tặng cho hai người mẫu này được chưa bây giờ